hai xin chào à, à, quý anh chị à, quý quý anh chị và các quý nhà đầu tư ha à, em Tinh Kim số điện thoại của em là 0916 312 586 là số Zalo à, 0869 228 988 là số điện thoại của em và hiện tại em đang đứng tại một cái lô đất à, giá rất là mềm và rất là bằng phẳng rất là đẹp ở à, gần cầu số 5 à, thuộc xã Định An và tại chỗ em đứng đây cách đường DT744 đường chính đường nhựa là khoảng 300m Và bây giờ em sẽ đi quay từng cái góc một của cái lô đất này à, Để cho các anh chị cũng như quý nhà đầu tư ở xa á, mình nhìn rõ hơn Và lô đất này nó có những cái ưu điểm nào và khuyết điểm nào à, Để mình có cách nhìn kỹ hơn để khi mình quyết định là mình có đầu tư hay không à, Như vậy đi ha anh chị ha Bây giờ em sẽ um, quay camera lại và em sẽ đi quay từng cái góc một và từng cái chiều hướng một thì mình ở đây mình có những cái thuận lợi nào và những cái ưu điểm nào của cái lô đất này có nên đầu tư hay không nha chào anh chị theo em nhìn thấy thì cái lô đất này rất là bằng phẳng như anh chị thấy nè thì à, đường điện ba pha nó cũng vô tới đây rồi nó cũng kéo vô đây luôn thì hiện tại là cái đường này nó thông qua tới cái cái cái à, cái cụm tràm này cái đường tràm này bên đây đó thì à, từ cái mặt đường này mình nhìn thẳng vô tới cái hàng rào trong đó là cái nếu mà mình tính từ mặt đường đây á, thì đó là cái đường đích thì ước lượng từ cái ờ, cột điện này nè em ước lượng từ cái cột điện này á mà đi vô tới trong đất đó tới cái hàng rào đó thì ờ, tầm khoảng 40 mét và ở đây nó vuông nhất ha đường ở đây thì nó thông nó qua một cái cái ờ, bên đây nó là có một cái công ty có một cái công ty rất là lớn ha, có một cái xưởng công ty rất lớn thì cái đường này nó sẽ tông vô một cái công ty kế bên tông vô rất lớn xung quanh thì ở đây lô đất thì người ta cũng đã phân lô vấn nền rồi đó. và cái đường đá đỏ này thì chắc chắn là nó sẽ lên đường nhựa nha hoặc đường bê tông thì đường tại vì anh chị thấy là khi à, ở đây ra ngoài tới cái đường DT744 khoảng 300 m thôi và có rất là nhiều nhà dân như mình thấy bên đây nè đó nhà dân ha và anh chị thấy là ở trên ờ, như là mình thấy đây là, là ngay cái đường điện ở trên đó là có một cái đường đi vô nữa à, tính ra lô đất này là được hai cái mặt tiền một cái mặt tiền hiện tại mình đang đi là đường đá đỏ đường dây điện lớn và một cái mặt tiền là đường dân sinh vô thì à, theo hiện trạng đất này thì rất là bằng phẳng và sạch sẽ và ở đây á, là nó gần cái cầu số 5 tức là gần sông à, ở đây thì theo em nghe em thấy thì cái tiếng chim yến nó ở đây rất là nhiều và khu vực này người ta cũng nuôi chim yến nữa thứ nhất là đất này á, thích hợp lại à, nuôi chim yến nè à, thích hợp mình à, cất nhà để làm một cái khu nghỉ dưỡng với cái vô lô đất này thì à, nó gần 1 bảy mét vuông á 1 bảy mét vuông giá nó chỉ có 828 ờ, à, triệu thôi tức là chia ra nó khoảng 23 triệu một mét Mặt đường thì mình tính từ cái mặt đường bên kia á là nó 36 m nhưng mà theo em tính mặt đường ở đường đá đỏ này đi xuống đây á là hơn hơn 70 m. Nếu mà tính cục điện này à, đó từ ngay chỗ mà xe chạy đó anh chị. Ha, đó là một cái mặt tiền. Tính từ cái đầu cục điện từ đầu cục điện này vô tới ngay chỗ mà xe người ta đang đứng á, là cái lô đất của mình á là nó khoảng 36 mét đó mình à, nếu mình tính theo đường dọc xuống á, là 36 nhân cho khoảng uh, chiều dài khoảng 70 m đến 80 m theo em tính thì khoảng cách gần cả trăm mét luôn á tại vì nó qua ba ô cục điện ba ô cục điện một hai ba mỗi ô cục điện gì là khoảng 30 mét vậy là khoảng 90 mét đến 100 mét đó thì còn nếu mà mình tính từ ờ, cái mặt tiền mà từ đường đá đỏ này nè nếu mình lấy đường đá đỏ này là mình tính mặt tiền á thì mình tính từ ở đây mà đi thẳng vô lô đó thì chiều sâu nó chỉ khoảng được 40 mét thôi đó thì lô đất này theo em thì rất đẹp rất là thích hợp để làm nhà ờ, mua đầu tư và à, nghỉ dưỡng thì chắc chắn là khi anh chị mua đầu tư lô đất này thì sẽ lời ha tại vì anh chị thấy đây điện nó vô tới nơi rồi và bên đây thì mình đã thấy một cái xí nghiệp lớn có một công ty rất lớn đây bên đây thì người ta cũng đã cấm cọc phân lô hết rồi nè đó anh chị thấy không thì chỗ này đó đường đó là ở bên đó là cái xóm nhà dân nha chứ không phải là không có đâu đó. em à, làm môi giới bất động sản nhưng em sẽ à, đi quay trực tiếp những cái lô đất mà em nắm chủ được hoặc là những cái lô đất mà em chính chủ lô đất ngọt lô đất chưa qua đầu tư à, đất F0 hoặc là giá đầu tư tốt thì à, em sẽ bóc tách những cái lô đất nào nó có những hiện trường nào thì em sẽ à, quay rõ hơn để cho quý nhà đầu tư ở xa cũng như anh chị xa thấy rõ hơn chứ à, mình ở xa mà mình không có cái thời gian để đi mà lên thì thấy cái lô đất nó không ưng ý thì nó không hay cho nên là em à, làm cái kênh youtube á à, bất động sản giàu tiếng và mong rằng anh chị ờ, cô chú hãy ờ, đăng ký cái kênh giùm em đây cái cột ờ, mình thấy cái cột này không cái cột này tức là cột đất đây đó cột đất đây rồi bây giờ em đi vô đây ha tính từ đây luôn đây là có đường nè đường này được thông nè tại vì trong đó có nhà dân đó ha à, em sẽ đi hết cái khu đất này để mình có cách nhìn rõ hơn về cái lô đất này đó à, lô đất này thì ờ, nếu mà tính ra là cũng khá rẻ đấy ha tính là khá rẻ đây à, ở đây thì mình đụng cái hàng rào đụng cái hàng rào này là hết rồi đó cũng như ở đây thì nó có cái mương nè mương này là mương nước mương nước cũng là mương ranh rồi đó, em nghĩ đây là cái ranh giới đây luôn thì uh, ở đây là em vô coi ờ, tận đất rồi em ờ, em quay lại tận thực tế cho anh chị xem chứ em không có gây dựng cái kịch bản nha em đi tới đâu em quay tới đó mong rằng à, anh chị xem cái ờ, video clip của em á, thì ủng hộ em nhiều hơn đặt niềm tin vào em và để lại số điện thoại cũng như là IP cho em nếu là có cần những thông tin gì của lô đất này à, em sẽ cung cấp sổ cũng như là giá cho anh chị cũng như quý nhà đầu tư à, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em à, kết bạn Facebook và cần thông tin nào về những lô đất nào ở Dầu Tiến yêu cầu như thế nào em sẽ giúp anh chị cũng như là cô chú à, quý nhà đầu tư ở xa để thì, à, tìm những nguồn đất thích hợp cho mình để mình đầu tư đây nè cọc điện nè ha cọc điện này là cái cọc nè đó cái cọc hồi nãy mình đứng trên à, cọc điện trên đó mình thấy đó thì à, lô đất này nó cấp cọc chạy nó tới đó tính là, là cái à, trong sổ thì à, nó hiển thị cái đường ở bo dưới thì nó hơi cong nhưng mà hiện trạng đất quá đẹp thật sự là rất đẹp vô cùng thích hợp để đầu tư đầu tư lô đất này thì bảo cho đảm là lời em hứa dinh dự như vậy lô đất này thì à, ở đây thì không khí trong lành gần sông cây có nhiều rất là mát cho nên thích hợp với xây nhà yến và nhà ở nghỉ dưỡng ha yên tĩnh đó, tại vì điện nó cũng vô tới đây rồi hiện trạng là cấp quan nè có luôn có mạng internet vô đây luôn giờ tính ra ở đây là không thiếu gì nữa hết rồi em đã đi một vòng thực sự là giờ cũng mệt và em đã quay được cái đúng cái góc hiện trạng đất cho anh chị cũng như là quý nhà đầu tư thấy rõ hơn đó để em đi qua cái góc bên kia đất mình quay cái nữa cho anh chị thấy nha đây thì à, cái bo đường gốc của đất mình hơi xéo tính ra mình ở đây mình nhìn lên kia là nó hơn trăm mét đó chứ tính ở đây tính lên cái cục điện kia là phải cỡ à, chín chục hơn chín chục mét tính từ điểm này đó mà tính từ cái cục điện nó vô đây thì khoảng bốn mấy mét à, diện tích ở đây thì nó hơn à, gần 1.600 mét vuông bây giờ em sẽ ờ, chạy ngược đi ra cái cái từ lô đất này đi ra cái đường DT744 để cho anh chị thấy rõ hơn nha thì ờ, em muốn ờ, nhìn thấy rõ cái lô đất này hơn cái đường này thì hiện trạng nó là đang đường sỏi đỏ thôi anh chị nhưng mà nó sẽ lên nhựa nha tại vì điện tới đâu thì đường sửa nông thôn mới thì chí nông thôn mới thì có dân tới đó thì nó làm tới đó ha đó bây giờ ở đây thì mình đi ra tới ngay cái đường à, DT 744 đường nhựa chính đó khoảng 300m chưa tới 300m nữa đó em tính chưa tới khoảng 300m nhưng mà cho là 300m đi đó, đó chị thấy xe tải không đó là cái đường nhựa lớn này đó đường này thì xe tải lớn nó vô đây luôn tải ờ, mấy chục tấn nó vô ngay cái công ty đó thì ờ, nó, chở hàng đó cho nên này đường thì rất là rộng rãi đây anh chị thấy ờ, ở ngoài này thì dân đầy đủ full hết rồi các dịch vụ các từng nơi ha ở đây ở đây thì đây là cách cái trung tâm huyện Dầu tiếng khoảng 15 cây số chính xác luôn đó đó anh chị chị thấy không nhà dân đầy đủ hang đường xá rất là rộng rãi và tương lai cái lô đất này rất là, là rộng mở cho nên là nếu anh chị nào có ý định đầu tư thì hãy nhanh tay IP cho em để à, lấy được cái thông tin à, giá cũng như sổ nhiều hơn thì à, được thì mình gặp chủ bên cọc luôn nha à, chào các anh chị